lừa người người lừa cụ cho con cốc nước chè nước của cậu đây có chuyện gì mà nhìn cậu đờ đẫn thế rõ khổ cụ ạ à, con là người làng mây qua đây mời cổ vài người họ hàng xa của cụ bá nhà con đường xá không thông thuộc nên con hỏi đường một người người đó chỉ nhà cụ lý ở tận cuối làng Đến nơi thì không phải nên trở lại Hôm nay nắng gắt quá Rõ là mệt Mà cái người kia sao ác thế Chỉ sai đường cho con Người làng này thật thà, chân chất Có gian dối ai bao giờ đâu Rõ ràng anh ta bảo là người làng này Còn bảo tên là Trương gì gì cơ Thôi chết Chắc cậu hỏi đường cái thằng Trương Hâm rồi Có phải hắn béo lùn Mặt có nốt ruồi bên khóe miệng không Đúng là người như thế của ạ à, Làng này duy chỉ có hắn là đứa lếu láo hay treo chọc thiên hạ. Hắn đã làm cho nhiều người khổ sở, hỏng việc vì cách nói lừa của hắn rồi. Đến nỗi dân chúng cả làng đặt cho hắn cái tên lóng, thằng cuội, chả phải riêng gì cậu mắc lừa hắn đâu. Cậu ngồi nghỉ thông thả cho đỡ mệt, rồi tôi chỉ đường cho. Có người như thế sao ạ? À? mình à Mai có cổ nhà cụ bá làng mây Mình đi mừng nhé Được, để tôi đi Lâu không rượu chè gì Nhớ nhớ thế nào ấy <laughs> Đến tôi mà mình còn điêu Mình chả uống rượu suốt ngày Cụ mời cổ chiều Liệu mà về sớm Đừng quá chán đấy Kẹo không nhớ đường về đâu ừ. Biết rồi, khổ lắm nói mãi Nhìn kia, thằng cụi làng mình cũng đi ăn cổ Ghét thế Sao trên đời lại có kẻ như hắn chứ Không giúp được người thì thôi Lại chuyên treo chọc người Tôi vì hắn mà mấy phen mất mặt rồi đấy Tôi đây cũng bị hắn lừa Con trâu nhà tôi bị lạc Rõ ràng là có người chỉ đi qua phía nhà hắn mà tìm ấy thế mà hắn chỉ đi hướng ngược lại Ngày ấy tôi mới đến làng Đâu biết tính đến hắn Nên nghe theo hắn chỉ Thế là mất toi công cày để đi tìm trâu Có bực không chứ Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn cay cú Hắn quá quắc lắm, thất đức quá Thôi, mọi người chấp nó làm gì Biết nó thế, đừng có mắc lừa nó nữa Nhưng mà cũng phải dạy cho hắn một bài học Để chừa cái thói lừa dối hại người đi Kìa con bươm vàng Là là là Ờ, mình đang đứng ở đâu đây nhỉ? Tôi thế không biết Ơ, ờ, có tiếng người, phải hỏi thôi Ai đó chỉ hộ đường về thôn Trì Hạ với Kiều Thằng cuội Đúng là dòng thằng cuội rồi Là là là Thời cơ đến rồi Phải cho hắn biết tay đi Muốn về Trì Hạ thì đi sang bên trái Cảm ơn Cảm ơn Bị thuộc rồi Cứu tôi với Không sao Tiến lên tí nữa là đến đường khô ráo thôi À Cứu tôi với ơi các ông các bà ơi Lừa người tất bị người lừa Đáng đời anh Trương à, anh chuyên lừa người, tưởng không mắc lừa ai bao giờ. Bây giờ thì cứ ở đó mà chết chìm nhé. Ôi ôi, xin hãy cứu tôi, tôi chết mất, tôi hứa sẽ không bao giờ lừa ai nữa. Tôi thề, tôi thề mà. Hãy lấy đây làm bài học mà nhớ ở đời.